chưa âm thì có bạn ờ, bạn ờ, ngoài có bạn là âm rồi bạn âm là cô luôn trời ơi cái bộ đồ nó thiếu rồi cái bộ đồ được sự thống nhất của đảng ủy xã hôm nay xã đoàn phối hợp cùng với ủy ban nhân dân xã long trọng tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2022 đó là lý do chính của đêm hôm nay mưa rồi đến dự đêm trung thu hôm nay ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp và giới và với sự góp mặt của các vị khách quý xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu đồng chí đồng chí Lê Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Tiêu tiêu chân. Không có, em quay không có Và đồng chí Trần Thị Kiều Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Về phía nhà tài trợ cái chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thầy cùng với sự góp mặt của các đồng chí là đại nhân là hôm nay xin nhiệt liệt hoan nghênh không mưa đâu Chắc mưa đây thể là hôm à, không à, cứ thời tiết không tốt thì à, tiếp theo thì cũng được chúc các em nhiều sức khỏe cũng như quý bà con cũng nhiều sức khỏe và mong là ai cũng có một cái cái tuổi thơ vui tươi đẹp mong là cái chương trình này nó sẽ gắn kết dài lâu và cảm ơn tất cả các anh em trong xã của em đã tạo điều kiện tự nhiên cho bản thân tôi được tiếp xúc với các em xin được tổ chức cho trung quân hôm nay vui tươi lắm đi được nó nó gửi phí này á nó đi không không có để mà nội em ơi Cái đó dạ, nước chưa? Dạ bây giờ xin đọc lại lần nữa là Lê Trung Hiếu Bảo lớp 33 Trần Ngọc Yến Vi lớp 33 Huỳnh Thị Kim Anh lớp 33 Phan Hay Mãi lớp 33 Nguyễn Thị Như Ý lớp